Ừ. một hai thì thánh bào qua bào mưa luôn nha bào mà trời mưa luôn trời ông trời khóc luôn để này chắc gọn lên nào không thôi là không vừa á rau thì hồi để trong xe được chứ cái này là để vậy là không vừa sáu bao phải chừng ướt nha ờ, được rồi được rồi đâu có đẩy cho gọn lại đây gạo còn nhiều lắm gạo là còn tới gần 8 à, tấn gạo ừ. <laughs> vậy để hồi cho biết à, cái biết à, xong cái bị qua bào tiếp 4 rồi năm rồi phải không năm rồi năm rồi trời thấy rồi năm rồi năm rồi sáu đây trong đây nữa gạo còn nhiều lắm nha đây cũng là tấm lòng của các mạnh thường quân hỗ trợ cho bà con Ấy hết luôn á. Hết luôn. Với hai bọc nhãn luôn á. hai lấy một bọc thôi ăn hết không? Ở lấy, ủa đây mình còn ở đây rồi quên lấy hai bọc đi đây còn bọc. là chưa hấu á để gì cái gì thấu á bỏ nước sao đi đồ nóng nướng đồ ha đi gan vô không nổi đây có có có bí nè còn mấy bịch còn bịch bí lấy bí luôn má bí bí này dạo này mắc dữ lắm luôn á ba củ cái coi hai củ mà bán 25 ngàn á thiệt hai củ bán 25 ngàn ờ cảm ơn luôn gửi cho anh em mấy cái bánh lá dừa luôn miệng luôn nè má bánh lá dừa này của tụi mình nè đây với lại mấy cái bánh nữa nè ờ, năm cái đi đây mình nè rồi bỏ lên cho luôn gửi mấy cái bánh sandwich đó à, chống đối rồi bye bye ê ê nè ở đây còn nè quên trên đây còn hai bịch nữa nè đó bí đao với thêm bịch bí nữa đó đó bào hết luôn đi đó vét sạch luôn đó mấy cái đó cái gì không cái này còn cái này để đây là đi phát ông nội đây còn sữa với lại hộp hộp dịch để tao đi phát nước tương chỉ